chào tất cả anh em Đấy, cái video ngày hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu cho anh em những cái bộ hột tài xỉu Đấy, những hột tài xỉu mà nó giúp cho anh em đi chơi tài xỉu Đấy, anh em đi ờ, lắc tài xỉu thì anh em sử dụng cái bộ hột tài xỉu này anh em đi lắc thì nó sẽ có những cái phần trăm hay là có những cái tỷ lệ thắng cho anh em Đó. và cái bộ hột tài xỉu này nó còn có một cái tác dụng nữa để cho anh em đi lắc nó mang à, cái tỷ lệ thắng cho anh em lên à, lên một số phần trăm nữa đó. thì à, cái bộ hột tài xỉu này nó tên là cái bộ hột tài xỉu hay thì vì sao nó lại được đặt tên là cái bộ hột tài xỉu hay thì cái bộ hột tài xỉu này tôi sẽ nói qua cho anh em để cho anh em thấy được là cái hiệu quả của nó và cái hay của nó ở đây là gì thì cái bộ hột này nó hoàn toàn không tan 100% không tan cho anh em này và thứ hai nữa là khi mà anh em đi lắc thì cái bộ hột này nó đi đều cho anh em tỷ lệ bảo của cái bộ hột này nó cũng khá là cao đấy và anh em giữ tài giữ xỉu được đấy và còn cái cuối cùng đó là cái ờ, bộ hột này nó có thể phá vỡ hoàn toàn những cái thế hột khó đấy thì anh em đi lắc tài xỉu anh em biết rồi đấy, khi mà anh em đi lắc anh em gặp những cái thế hột tài xỉu khó thì anh em sẽ là mất tự tin anh em nào mà đã lắc được thì không sao cả còn anh em nào mà chưa lắc được thế thì đến những cái thế hột khó như vậy thì anh em sẽ mất tự tin anh em lắc nó sẽ không được hiệu quả đấy thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu hay này đấy, để cho anh em uh, sử dụng nó anh em đi lắc thì anh em sẽ không phải lo lắng hay là không phải bị uh, tâm lý khi mà gặp những cái thế hột khó đấy thì cái bộ hột này nó nó ờ, cho anh em 7 ờ, 80 phần trăm nó phá vỡ được những cái thế hột khó thì những cái thế hột khó ở đây là những thế hột khó nào thì đa số là những thế hột mà những cái thế hột to mà anh em không thể nào mà đưa xuống được được uh, nhỏ Đấy. ví dụ như cái thế hột này chẳng hạn Đấy. ví dụ như thế hột này thì anh em chỉ cần lắc bình thường thôi nhá chỉ cần các lắc bình thường thôi của anh em cũng được Đấy. tôi sẽ thử cho anh em Đấy nó rất là đơn giản để anh em chỉ cần lắc như vậy thôi là cái bộ hột này nó sẽ tự xuống xỉu cho anh em hãy mở cho anh em này đó ba ba bốn đúng không anh em đấy thì cái dế hột này nó mang lại cho anh em hay cái bộ hột này nó mang lại cho anh em những cái những cái tỷ lệ mà anh em lắc cái bộ hột nó những cái bộ hột hay là những cái thế hột khó thì nó sẽ mang lại cho anh em hiệu quả cao đấy giờ còn thứ ờ, hai nữa là cái thế hột hai ba năm này chẳng hạn đấy thì những cái thế hột này anh em phải giữ được giữ được xỉu thì anh em sẽ thắng được thì ờ, cái cách lắc của cái thế hột này thì anh em đơn giản lắm anh em chỉ cần cách lắc giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu hai này thì là anh em sẽ sẽ sẽ giữ được những cái chén xỉu đấy thì còn cái cách lắc mà giữ xỉu hay là những cách lắc mà đi dài đi xỉu thì anh em cứ lên cơ sở anh em test bộ hột thì hay là mua bộ hột này thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc hoặc là gửi về cho anh em thì tôi sẽ gửi cho anh em cái video hoặc là anh em gọi điện trực tiếp cho tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em nhé đó thì cái thế hai ba năm này anh em chỉ cần cách lắc giữ hột của cái bộ hột tài xỉu hay không à, bộ hột tài xỉu hay này thì là anh em sẽ giữ được trái tài à, hiệu quả lên đến bảy tám mươi phần trăm đó một ba năm đúng anh em đó nó rất là hiệu quả cho anh em nhé nó phá vỡ hoàn toàn những thế hột khó Đấy, thì à, cái bộ hột này tôi sẽ test cho anh em cái à, tăng tích của nó Đó. rất là đều đúng không anh em sự tăng tích ở đây là anh em à, thử làm trầm, thử nước muối dọi đèn nói chung là cái bộ hột tài xỉu hay này đấy, ngoài phá vỡ những cái thế hột tài xỉu khó ra thì uh, nó còn uh, hoàn toàn là không tan đây tôi sẽ thoi cho anh em đấy. bộ hột thì cực kỳ trong rồi khi mà anh em mua hàng hay là anh em gửi hàng về cho anh em thì, thì anh em à, kiểm tra tăng tích hay là anh em lắc cái bộ hột tài xỉu đấy mà nó đi theo ý muốn của anh em thì anh em cứ kiểm tra thoải mái anh em cảm thấy ok thì em lấy còn không ok anh em trả về tôi nói chung là cái bộ hột này thì anh em thử thì anh em chỉ thử cái cách uh, chỉ thử cái bộ hột này xem nó có đi đều hay không và cái ờ, tỷ lệ của nó ra bạc nhiều hay không đấy thì anh em cứ thử cái bộ hồ đấy anh em mà thấy ok thì anh em lấy nhé đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cái bộ hột này xem là cái thứ nhất là nó đi đều hay không đấy, tài xuống xỉu trái này bảy tám mươi phần trăm nó lên tài năm ba ba Đấy, à, chén này thì nó lại xỉu 7 80 phần trăm xỉu Đấy, 1 2 3 không? nó đi rất đều Đấy thì bây giờ tôi sẽ giữ cho anh em một vài chén để cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó nhé cái bộ hột này đi đều Đấy, anh em có thể giữ tài hiệu xỉu được theo ý muốn của anh em và thứ ba nữa là nó có thể phá vỡ hoàn toàn những cái thế hột khó nhé giữ xỉu cho anh em này Đấy, 115 tiếp tục giữ xỉu một bốn năm một bốn bốn vẫn là giữ xỉu vẫn là một bốn bốn một ba sáu chén này nó lên tài Đấy, lên tài giữ tài luôn cho anh em một bốn sáu ba ba sáu 553 542 625 Đấy. rất là hiệu quả luôn nhé Đấy, thì cái chén này nó đã về xỉu Đấy. thì uh, tôi đã giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu hay Đấy, và cái ờ, bộ hột này nó phá vỡ hoàn toàn những cái thế hột khó và anh em có thể là lắc cái bộ hột tài xỉu này nó đi theo ý muốn của anh em được 7 đến 80 phần trăm nhé